mới tàn à thế à? hai mấy mấy ngày nó mới tàn bông cho sang cái khác cho cái này đấy hoa nó nhiều như thế này mà đấy đấy là hoa lan gì ạ đây gọi là lan uh, uh, lông heo à. ừ. Vâng. đấy là cái này xanh chứ còn đây nó gọi là hồ điệp hồ điệp đây nó gọi là đen ru. đen ru. đen ru đây là đen ru xuân đây là hồ điệp <laughs> vâng. Thế cái này em nhìn thấy nó lạ lắm ạ đấy ờ, cái cây cũng là uh, lan uh, càng cua cái này là lan càng cua cái này lan càng đấy còn cứ cắt đầu này nó nở hết rồi đây chứ còn cán là nó hàng trăm bông à thế đấy nó bón phân này nó lắm lan hoa thế cơ mà vâng cái cái cái cái, cái, cái, cái lan này là lan gì có đây cái này nó gọi là lan dâu rồng à dâu rồng lan lan dâu rồng như giờ <laughs> đây là dâu con rồng đây đây đang bật rất nhiều lòng mình nhỉ đấy nó là bật đấy đây này nó bón từ lâu rồi cái này là bón trong thế thế đây này vâng. thế mà mình mà muốn lấy là cho vào cái túi này đây này tức là nhiều khi tôi cho vào cái túi này thế là nó nó nó nó nó, nó, nó được à, ờ, nhà mà. Ờ, được tan chậm mà nó không tưới nó không bị ờ, bị xoáy đi mất đấy <laughs> mà anh bón cái phân này cho nam thì anh thấy là cây nó thế nào cây rất là xanh bền lâu mà xanh à. lâu đấy ra hết đợt hoa nọ đến đợt hoa kia hoa này lại ra tiếp đây mà đây. chưa từng cây sông giống như một đẹp này người ta chơi có một lần tết nhưng mà đây của tôi chơi chưa quanh năm vâng chưa quanh năm ừ, lúc nó, nào nó, ra hòa lúc nào nó ra đây tôi vâng. cứ bón như thế này à đây mầm nó lại ra tiếp đấy các bạn nó lại ra tiếp đây nó lại ra vâng, tiếp đây nó ra tiếp vâng đây này những cái lụ nó nó nhí ra đấy nhí ra này đấy. đấy thế còn cái lan này nó là đấy cái này nó gọi là địa lan địa lan vâng. địa lan đây, đây, đây, đây. phân đây các bạn này đây cũng, cũng vẫn có phân hết vâng. Vâng. cái này mà tưới được thì các bạn tức là cái này ấy, con thoải mái nhìn tháo vào này nó không sót không còn phải tưới vâng nếu mà như cái khác là nó sót như cái uh, đầu trông rồi nếu mà bón tháo vào như thế này cây sẽ chết thôi vâng. như cái này này là sử dụng lại thấy nó, nó nó có hiệu quả là không chết cứ bón dần cho nên là cứ cho rất nhiều rất nhiều vâng. đấy những cái này là nam gì ạ đây uh, gọi là phi điệp phi điệp à, à đây vâng. là phi điệp, phi điệp nhưng mà không có dạng đột biến đột biến ờ, ở trên kia cơ à, đột, đột biến là mình nên làm đột biến thế còn cái lan này là làm gì đây cũng là đen denzo à. vâng. denzo thế còn kia đây là phi điệp vâng. phi điệp đấy, đây là địa đây là địa nhà rồng hết địa là đây vâng. có một khu rồng địa kia có lên trên gác không lên trên gác đi à đấy vâng anh Chú có tham gia hội nông dân không chú? Tôi tham gia là chủ tịch hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh. Vâng, chủ tịch hội sinh vật cảnh. À, thế là bên ủy viên mặt trận à, là Thế chú không tham gia hội nông dân nhỉ? Tôi có thơ có hội nông dân. Cũng là hội viên. Có, hội viên hội nông dân tập thể. Vâng. Tôi là hội viên vâng. à, hội nông dân. Cái, cái lan đột biến thì nói thật ra là là là là nó nhiều loại lắm. Vâng. thí dụ như cái này nó là năm cây trắng cây năm cây trắng cổ tiết của phú thọ à, thì cái giò này nó là khoảng 60 phân thế là 42 6742 42 là đi 170 triệu giò này 170 triệu một nguyên một giò này 170 triệu vâng. thế nhưng mà cái loại à, loại này này loại này là loại nó lại đây hồng triệu đô này đây cái này cái này của nó nguyên một giò này nó đã bán tới là khoảng 150 triệu trời ơi các bạn có tưởng tượng được không đấy một cái giò lan như này một 170 150 triệu mà tôi đây toàn triệu. phân silic bó từ bao giờ bao lâu là cây vẫn tốt hết vâng. không không, không có đứt ảnh hưởng gì đây đưa vào lan đây đấy cái quy trình động bón như nào đây cứ dắt vào đây thôi này đây đấy này cứ nhìn cái mặt chậu nào cũng có có phân mà nó lại không bị sót đây các bạn nếu mà những cái chậu mà mình không thích điểm rồi thì không thích điểm rồi thì không dám cho ăn như thế này vâng. chết các bạn vâng. Ừ, ừ, đấy như cái giò này cũng là khoảng 20 20 triệu hai hơn 20 triệu Trời, nó bé này mà 20 triệu à? giò bé là 20 triệu nó đột biến các bạn nhé những giò này đấy còn cái giò này giò này như thế là là mới lấy cái giò này là 10 triệu <laughs> trời ơi <laughs> các bạn ơi có tưởng tượng mầm đấy có một mầm ấy là 10 triệu tưởng tượng được không chỉ bằng một đốt ngón tay các bạn này 10 <laughs> triệu mà phân silic thì cái, rắc này để nhà chậm nhé nếu mà phân silic tân bắc bắc giang các bạn nhé mà mà mà nhiều loại lắm thế là giới thiệu thì là nhiều loại lắm vâng. như như cái giò này thì lại lắm tiền này đây như cái giò này giò này bây giờ khoảng tầm 300 triệu 300 triệu các bạn ạ à. không thể tưởng tượng được không không thể tưởng tượng đúng thế thật tôi cũng mấy đầu tôi chơi thế nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng là nó được được nhiều tiền thế này thế nhưng mà nay mai nó thưa ông là nó nở hoa thì nở thế nào nó nở hoa thì tức là nó hoa phải có mặt hoa hoa mặt hoa đẹp tức là loại nào người ta đều biết mặt hoa loại à. thế bây giờ mình bán mình bán không thật cho người ta thì mình phải đền tiền à. thế mà bán nó đã đồ thật rồi đúng chúng loại rồi thì ok anh em là không phải khi đặt tiền với nhau ví dụ 300 triệu này đặt ra bàn chụp để chứng minh thư đấy báo lãnh là noi vâng. thế mà không đúng mặt hoa này tôi sẽ giá anh và anh sẽ đền cho tôi gấp đôi à nó là chơi lan là nó nó nó nó phải hoành tráng nó nó phải đảm bảo như thế đấy mà đây các bạn này phân silic là đấy silic cứ bón không thẳng thế này rồi bón thẳng như này để cho nó nhả chậm nó ăn dần nhé nó ăn dần mà nó vâng. không bị thối mà không bị sót Vâng, thế, là thi điểm mấy năm rồi cho nên là vừa rồi cho thoải mái không có gì vâng, dễ lương không là bón cái này thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là cái gì ạ đây nó ra vừa ra rẽ vừa ra nhiều mầm Vâng. Ừ. mầm nó có mập không ạ? Mầm đây mẫm rất mẫm mà vâng. rất là mập. Thí dụ như cái giò này cũng là ba mấy triệu đây này. Đây này. Đây nó mập như này các bạn. Đấy, hơn 30 triệu. Mà cái lá nó rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lá à, ba 7 38 triệu đây. Đấy. Cái giò này đấy. Đấy, 37 38 triệu mà chỉ không một tí. Này. Đấy. đấy. Vâng, còn những cái giò trên này chắc là cũng vài chục triệu đấy các bạn nhé. Giò này là nhiều tiền nhất, đấy. hơn 300. Còn cái phân Sinic thì đây này các bạn này, có nhiều lắm. còn, đây nó đang ra hoa rồi thì lại những cái dòng dòng ra hoa rồi đang tan ra đây này đâu ạ đâu ạ đây, đang, đây bắt đầu đang nhét đủ rồi vòng chứ đâu ạ đây đang rất nhiều nhưng mà cái mùa này không phải là mùa mùa, mùa hoa cho nên nó chưa nở được đây đây này đây nhìn nó hoa nó nhiều à, như thế này à, đây đây các bạn này đấy đây nụ nụ, nụ đây nụ, nụ đấy toàn nụ đấy một lụ này một đây nhá chiếu cần đây các bạn một nụ này hai nụ này ba nụ có thể nói là mỗi đốt một nụ mỗi đốt một nụ và cái nan này là nan gì ạ cái này cũng là lan đột biến à cũng là lan đột biến, lan đột biến. cái này nó gọi là lâm sung phân silic tân pháp bắc giang vẫn là là là, là phân silic của tân phát đây đấy Lâm Sung. cái này giò này cũng cũng hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu. Ừ. Ông dùng cái phân Silic của chúng tôi được Đây này, đây này, nụ dạ. đây này, này. À, đây. Cành nụ đầy tươi rau dấu. Đấy các bạn nhé, cho nên là những nhà vườn kỹ sư chống này, các bạn nụ này. khi mà dùng phân của chúng tôi thì các bạn cứ tự Đấy. tin nhé những bạn nào vào xem thì các bạn chia sẻ video này cho mọi người xem đây nụ đây các bạn này chiếu gần vào đây đây là một nụ này mỗi đốt một nụ đây nhiều lắm mà đây nụ này đây nụ này đây nụ trong lúc nó ra rất nhiều nụ đấy rực rỡ luôn như ở dưới kia kìa thế thì bao giờ rực rỡ thì ông ờ, cho chúng tôi đến quay để đấy cái cái, ờ, cái, cái mấy cái giò dưới kia đang cũng đang đang bắt đầu rực rồi đấy đây đây gieo ra cái này mà gãy cái thì chết này không đây được vì nó nhiều tiền lắm ạ <laughs> nhưng nó đã gãy thì thôi không ai bắt để đây nhá xin thật là thoải mái chỗ nào cũng có chỗ nào cũng có quay quay lần đấy đây đây các bạn nhé nhiều bạn cứ sợ là dùng xin nó sót cây dễ không ra nhiều như đây các bạn này dễ dễ ra nhiều này có phần đây phần phân rất nhiều mầm rất đẹp lá đẹp nhá mà hoa nụ thì ra rất nhiều và đến tháng tư là chúng tôi hứa sẽ làm một cái livestream trực tiếp ở đây đây thấy các bạn này đây vào đây nhìn cái bầm này đây cái rễ của nó nhiều như này bạn này rễ tôi tủa đây rễ nó rất nhiều nó ăn không sót cho vâng. nên là mình bón thoải mái cái phần này vâng rễ nó không sót ăn phân này nó không sót phân này nó ra nhiều rễ rễ nhiều mà ông có thể giới thiệu uh, tên tuổi với cả là số điện thoại để giao lưu với cả mọi người để trên uh... với trên Lan đi ạ ông giới thiệu đi ạ thứ nhất là ngày à, thứ nhất là chức vụ ạ Vâng, tôi thì là chơi cây cảnh là chủ yếu Thế nhưng mà thấy anh em cũng uh, đổ xô sang chơi lan thì là tôi cũng lại bắt đầu quay sang chơi lan Thế mà tôi là vừa ban chấp hành vừa Ơi. vừa xong rồi làm phó chủ tịch và Ơi. chủ tịch là năm nay cũng là mười mấy năm của thành phố rồi hơn chục năm rồi vâng. à. ông có thể nói cho thế là số điện thoại mình Tôi, tôi là số điện thoại là 0912580418 vâng, à, Tôi là Nguyễn Văn Vị à, Và ông Nghị là chủ Thành phố Bắc Ninh chủ tịch hội sinh vật Cảnh của thành phố Bắc Ninh. Vâng, xin cảm ơn ông. Cảm ơn ông và xin kính chúc ông cùng gia đình. Mùa lan năm nay bội thu. <laughs> Mùa lan. Đấy tôi tôi thấy có mỗi có một năm mà nó phát triển được, còn tôi bón dần bón dần thế bây giờ tôi dám bón nhiều như thế này cây của tôi năm nay. Hôm nào mà sang tháng sang tháng sáu thì bắt đầu vâng. cô sẽ đến đây nó như, như rừng luôn, nó xanh đi luôn. dân năm nay cũng là khoảng bốn năm năm rồi thì tôi thấy là nó rất là hiệu quả nhưng mà xưa trước là tôi còn rụt rè nhưng bây giờ là tôi đấy từ gốc nào từ lần nhớ đến lần bé tôi để thoải mái nó tan chậm mờ lại không sót cây cây rất đảm bảo hoa cây thì rất to mà nhiều hoa bông đấy là, cho nên là cô tân cũng cũng cũng có phổ biến ban đầu nhưng mà về thực tế dòng dùng thì thấy có hiệu quả dần và cũng phải rút kinh nghiệm dần nhưng một lúc tôi cũng chưa dám làm bởi vì có khi là những cái chậu chậu lan tôi còn hàng hai ba trăm triệu một chậu mà tôi liều tôi làm là chết là mất không nhưng mà tôi đã làm nó có kinh nghiệm rồi thế cho nên bây giờ tôi muốn thoải mái không phải sợ chết à. <laughs> thế còn về cái chất liệu phân bón thì tôi thấy cảm thấy là rất là có hiệu quả và tốt cho cây trồng hoa nhiều bông to cây xanh mướt đấy cây qua mùa đông rồi mà cây nào cũng xanh mướt đấy thế là tôi thấy là cái hiệu quả của của của phân silic này thì là rất là tốt đấy, cho nên là giờ đây tôi thì là hiện đang làm à, chủ tịch hội sinh vật cánh của thành phố nên tôi cũng lại khuyến cáo thêm anh em đồng nghiệp cùng chơi, cùng mua cùng sử dụng cái quả phân này tôi là Nguyễn Văn Vị à, chủ tịch hội sinh vật cánh thành phố Bắc Ninh